ở đâu chồng Đúng, đúng rồi Ừ con nhỏ lắm Đúng rồi Con nhỏ mà con đi chợ được là con có nhỏ Hai con muốn mỗi người 50k là là trưa nay là mình chỉ được có 100k để 100 ăn 100k cho bốn người đó thôi bây giờ á cái này con cầm được hay không hay là đưa cho anh si cầm dùm con tụi này là tiền á không con con muốn đi chợ đâu chồng con đi đi con đi đi để để con mua đồ về để mẹ làm cho Mày con ăn muốn, không con sợ con không sợ có anh si bảo vệ con anh rồi xin mời hai bé hết đường đúng mẹ không không có lo không có lo chạy ngay đây rồi anh si xương đã ừ con nhỏ lắm đúng rồi con nhỏ mà con đi chợ được là con mới đúng giỏi rồi. con đi mua về là giỏi luôn á đúng giỏi đó luôn á nhỏ nào cũng giỏi được như con đúng đó. rồi dũng cảm luôn á về là ông bà ngoại con bà ngoại ông vui bà ngoại hạnh phúc luôn á à, em em Melly sao mà giỏi quá ừ. vậy ba vui lắm à. ba vui lắm luôn á okay. mà con đâu có phải đi một mình đâu dạ, ba có ban ban cũng vui luôn của đây được ghê giống như là <laughs> như cái tập thoại trước thì anh bồng em nha hay anh dắt em nha dắt em đi nha mày đứng mỹ cô đứng ở đây rồi nè không nói nhiều nữa ngoan ủa đu đu đu giống spider man quá ta con như vậy kỳ lắm con như vậy kỳ lắm bố mẹ không cho con đi nữa luôn con kia con giỏi con dũng cảm đứng đây cảm đi con đứng đây mẹ đứng ngay đây rồi con đi lại con mua đồ với anh thôi có gì khó đâu tại đông người quá đông người bình thường thôi con phải tập con phải tập như vậy con mới mới mới mới mới giỏi mới lớn được hai anh em đi đi con đi đi rồi rồi mẹ đứng ngay đây sao bye bye nắm chặt tay anh Si cùng tiến vào chợ thôi nào. Cả bữa trưa hôm nay phụ thuộc vào hai anh em mình đó. <laughs> trời <laughs> mệt trời giống nữa bữa cũng vậy mẹ lấy gì mẹ lấy, lấy gì mẹ không được nói con <laughs> muốn mua gì cũng được ờ bà ơi dạ tỏi bao nhiêu tiền vậy bà tiền rồi con có 100 ngàn à à 100 ngàn cô bán cho được uh, ờ, 4 hả 400 gram N nếu mà có số có ít ít ít gram hơn được không cô dạ con lấy ba khoảng chừng ờ, năm chục con tặng <laughs> mẹ đâu chưa nên mình ăn hương hoa mua một bó hoa tặng mẹ rồi hoặc là trái thanh long rồi đó hồi đó con con cái clip mà con chỉ nhớ nhiêu đó thôi lúc mà nấu ăn thì người ta cần bỏ tỏi vô để cho nó thơm với lại có cần hành với lại bò con ờ, với lại rau Bằng những kinh nghiệm xem Youtube, anh Si có vẻ rất tự tin vào tay đi chợ của mình Nhưng dừng lại khoảng 2 giây nào, hình như có gì đó sai sai Dạ, vậy thôi cho con mua tỏi Dạ, con mua 35 ờ, ngàn cô thối chị mua ký chạy ký nhiều lắm á Rồi do con mua 400 gram thôi Ở đây, ở đây có hành không cô? Vậy dạ, con mua 15 ngàn Đây dạ, mua đồ xong rồi về vậy con trả tiền xong rồi đã Rồi Còn dư 21 ngàn nè à. Đi mua nốt đi Hai con muốn đi kiếm mẹ Đi kiếm mẹ Mua được uh, thịt bò rất là giòn Trời đất ơi em mua tỏi gì vậy Trời ơi bà tóc à. Sao khóc dữ vậy Không con con chưa có đồ ăn Hả? con chưa có đồ ăn Con chưa có đồ ăn hả? Mặc dù khóc từ đầu đến cuối đường đi Nhưng cũng luôn nhớ về nhiệm vụ Chỉ là nhớ mẹ quá Nên không có tâm trạng để làm thôi Mày không giỏi quá vậy vậy bây giờ mình sẽ có món tỏi món bò bò tỏi tầng ô bò tỏi uh, canh là canh tầng ô nè với lại bò xào của hành rồi với tỏi đúng không đúng nhưng mà tỏi mua hơi nhiều nha tỏi đi đem về xài được thêm tháng hai tháng gì nữa sợ quá à. Cái này đẹp không? đẹp Thấy cái này đẹp không? đẹp Con thấy làm anh dễ Tại vì à, Nếu mà mình thương em của mình thì mình chăm nó mình không có thấy khổ Nhưng mà nếu mà mình không có thương em của mình mà mình ráng chăm nó thì mình sẽ rất là bực mình cái lá mà bị vàng rồi nè Một lần nữa rời xa đè Nhưng cuốn đã nhanh chóng quên đi nỗi lo Vì ông anh tâm lý Hôm nay em đi cái vui không? Rồi mày con nhớ mẹ Nhớ mẹ hả? Con khỉ này tên gì? Monkey Đi sắp tới rồi đó mẹ anh cứ khỏe mạnh không anh? Mạnh Khỏi con nắm tay để con con có sợ nóng tay quá Tại sau khi biết được tình hình sức khỏe của anh Thì cô nàng đã yên tâm hơn hẳn gần đây mà sao mà nhớ được đi bướm á nếu mà anh đi lạc mẹ anh có nhớ mẹ không không trứng và gà với điều kiện là kiếm được cái nào thì lấy cái đó con không muốn bắt trứng gà ra anh bắt giùm con không ăn không bây giờ mình phải bắt chung đi bắt đâu vậy đó nào đi vô đây vô đây vô đây nào con già này À cái lỗ này đựng trứng hả? Ê anh, ê anh Trời đất ơi khoan vô cái đầu Ngu luôn á Trứng nhạo rồi ta dùng được không cô trứng nhựa cô trứng nhựa anh ơi để ăn cầm cho một cái trứng gà nữa nè nào đây đây đây đây đây mẹ con gà kia con gà con bắt không cô nên bắt không anh bắt đi anh nên bắt thì anh à, phải bắt anh à, phải bắt chứ anh phải dám anh không dám anh cười lắm ạ bay nha nó không muốn bay phải bắt nha suy nè suy sợ mấy con mấy con hơi hơi giống con gà con con mà có lông lông vũ lông vũ lông vũ là sợ tại vì hồi trước là si ờ, si ờ, đi ngang qua thấy một một giống như một cái con chim mà nó bị bị chết nên Hiểu. từ đó nhìn rất là ám ảnh nên sợ luôn trời gặp thương vậy dạ cô biết dạ ơi dạ cô cô cô biết trứng gà ở đâu mà mình không biết trứng gà ở đâu gà dạ, hỏi cho mình nghe coi gà gà gà gà hỏi muốn hỏi không bà trứng gà ở đâu chú ơi chú có biết trứng gà ở đâu không cô cô biết trứng gà ở đâu không chú biết trứng gà ở đâu không chú đi hỏi gà đi con trời mẹ con nó bụng á con không con không biết bắt gà cho mẹ con ăn bắt nó có mổ không chú chui chui có này khô à nó có dây này nó không không cột nữa nó nó nó bay nó nó dây giật giật cột rồi nữa giờ sao chú nó sợ nữa hả trời ơi <laughs> gà phải chín chứ nè đè quả trứng hư á coi chừng quả trứng hư á giờ con mang về nha con chào chú chào chú nha con cảm ơn chú dạ con à. cảm ơn chú quá em gà ơi em em muốn giùm đi ngứa à anh phải anh phải làm á tại anh con thấy anh mập quá thêm xíu nữa đi thêm xíu nữa đi rồi ok miếng một nêm bình thường nấu ăn cũng đâu có ra ngoài nắng mà ngồi mà nóng không không có đâu tại vì ý là chương trình muốn cho mình trải nghiệm á bình thường là mình nấu ăn trong nhà mát nhiều khi máy lạnh nó không có tốt cho sức khỏe mình phải ra thiên nhiên để mình hít thở không khí trong lành đó chị mà còn nghe tiếng uh, chim đó. đúng rồi không biết hai đứa con của mình nó đi thì sao rồi ha không biết nó đi nó đi xin được cái gì nữa không, không biết sao nữa không biết người ta cho gì hay tới gì khóc quá cái không thèm cho gì bắt về à, lúc đó hết chắc tội lắm <laughs> thảm bình thường là tới bữa ăn cơm là cái rồi xong là xây ơi ra ăn cơm cuối nó ra ăn cơm còn hôm nay bây giờ là mà. thấy lăn xả cái này gọi là muốn ăn phải lăn vào bếp luôn rồi đó hai mẹ đang lo lắng hơi thừa rồi người ta đang rất vui vẻ đấy nhé I say I love all the kittens. Wow! The chicken love everybody. Okay, every scary cool cool. Đấy, không có khóc. Dẫn con đi chơi thì mà khóc cái gì? Rớt nước mắt luôn á kìa. Dẫn con đi chơi mà khóc cái gì? Không kìm được luôn á xúc động vậy thì nó cuối nó quay lại nó ủa sao mẹ khóc ờ, <laughs> mẹ nhớ, con. con quá chị ơi ngọn lửa cao nguyên lên rồi nè sao em làm hay vậy quỳnh anh trời em hay lắm chị ơi em sinh ra là để làm chuyện này rồi ủa không được không được em làm nghệ thuật rớt nước mắt luôn á đừng có khóc mà có gì đâu đi con phụ giùm bánh đi wow ủa sao con mình đi lâu quá vậy ta lâu thiệt đấy. cầm con gà luôn hả Thi sợ con gà mà Thi dám cầm luôn hả Hay quá vậy Ô mẹ hơi sợ nha Ủa Thi dám cầm con gà hả dám cầm con gà luôn hả Sợ giỏi quá vậy Được được Thả nó luôn hả Quá trời vui luôn hả Quá trời vui